khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thế trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh Cầu Phật từ giang hồ tâm Bồ Đề kiên cố trí tu đạo vững bền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 đấng ờ, pháp ờ, vương ờ, vô thượng ơi ba cõi chẳng ai bằng ơi thầy dạy khắp trời người ơi cha lành chúng hiệp ba kỳ ơi à, xưng à, dưỡng à, cùng tán than ơi ức kiếp không cùng tận Phật nhà chúng sinh tánh thường rộng lặng ơi à, đạo cảm à, thông à, không thể nghĩ bạn ơi lưỡi đế châu vi đạo tràng ơi mười phương phật bảo hào quang sáng trương ờ, ba dưới ờ, quá hiền vì ờ, lại ờ, thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tám bảo tâm đảnh liệt lễ ơi à, nam mô tây à, phương à, giáo chủ cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tình đại hải chúng bồ tát ni tâm ờ, đảnh ờ, lễ ơi ờ, nam mô đông phương giáo chủ tiêu tai diên thọ dược sư lưu lý quang vương phật Nhật quang ờ, biên ờ, ờ, chiêu Bồ Tát Nguyệt quang biên chiêu Bồ Tát Thanh Tình Đại Hải Nhật Thiết Thánh Chúng pháp ờ, phật ờ, sâu ờ, màu trắng gì hơn nơi trăm ngàn muốn kiếp khó được gặp ơi nay có chân à, đức à, thế tôn ơi à, nam mô phật bốn sư tích ca mâu ni ơi nam mô phật bồn sư thích ca mâu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 Bồ Tát không như vậy à, thường nhớ đến tri túc à, vui cảnh nghèo dư đạo lấy tuệ làm sự nghiệp à, điều giác ngộ thứ tư lười biên phái xa đọa nên thường hành tinh tấn để phá phiền nào ác dưới à, điều giác ngộ thứ năm à, ngu si phải sinh tử nên bồ tát thường nhớ à, luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biến tài rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sau nghèo khổ hay oán hơn thường kết nhiều duyên ác Bồ Tát hành bồ thi bình đẳng với oán thân không nhớ đến lỗi cũ không ghen bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy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 đồ thoát các chúng sinh à, cũng đem tam điều này à, chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh à, biến đường sinh từ khổ xa lìa năm món dùng tu tâm theo thánh đạo nếu người đệ tử Phật tư duy tam điều này sẽ ở trong mỗi niệm à, diệt được vô lượng tội thăng tiến đến bồ đề mau thành tựu chính giác à, dứt nạn đường sinh tử thương an trụ tình à, làng chi tâm đánh lễ đầu ờ, đà tôn ờ, giả đại ờ, ca diếp chi tâm đánh lễ ơi để nhất chỉ giới tôn giả ưu ba ly chi tâm đánh lễ ơi để nhất đa văn tôn giả a trí tuệ à, tôn à, giả xa lời à, phật chi tâm đảnh lễ ơi để nhất thần thông tôn giả mục ờ, kiều ờ, liên chi ờ, tâm đánh lễ hơi để nhất dài không tôn giả tu bồ đề đảnh lễ ơi à, đệ nhất thuyết à, pháp à, tôn già phú lâu na chi tâm đảnh lễ chiến ở riêng chi tâm đành lễ hơi để nhất thiên nhàn tôn giả lâm ờ, đại đầu ờ, đà chi tâm ờ, đảnh lễ chi tâm ờ, đảnh ờ, lễ ơi ờ, tổ sư huyền quang chi tâm đảnh lễ phổ giác chi tâm đảnh lễ ơi tất cả chư vì tôn giả tổ sư bạn bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm tư bận về quá khứ hoàng lo trong ruồi tương miên miên xin lấy cam lô tình thủy tưới lên dầm tắt áo phiền xin lấy con thuyền tranh pháp đưa con vượt nẻo an khiến xin nguyện sống nói lời ái ngữ thương yêu trong sóng sương chiều đem buồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sâu đau tên đáng công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn dạy sâu tin thành tâm hương một nén đại sen con nguyện hối đầu nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu nguyện xin chuyên cần tu tâm uống tròn đạo quả về sau nam mô cầu sáng hôi bồ tát phổ hiền bồ tát một là kinh lễ chư Phật, hai là xưng tán như lai, ba là rồng tu cúng dường, bốn là sám nối nghiệm chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh Phật chuyển pháp. Bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường theo học Phật,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 hiền tiền đệ tử chư tăng ni cùng phật tử chúng con vân tập đối trước Phật đài chi thành lễ Phật lễ tổ sám hối tội lỗi cập kỳ phúng tùng pháp bảo tôn kinh đệ tử chư tăng chúng con nguyện tu pháp lục hòa hồi hướng cầu đạo bồ đề vô thượng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 Thừa tư công đức chúng con ờ, nguyện hồi hướng cho các tín chủ bà con nhân dân khách thập phương hôm nay về chùa lễ Phật. Cùng ờ, tất cả Phật tử hiện tại trong đạo tràng đã phát tâm cúng dường và tu tập Tùy theo phúc báu của mình mà được bình căn tuyên giảm gia quyên an khang Lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trường Thứ chúng con cùng cầu thỉnh mười phương chư Phật chú nguyện cho chúng con được hồi hướng cầu siêu cho chư hương linh Hương Linh ờ, Trần ờ, Xuân Thanh ờ, thuộc gia đình tín chủ Trần Thị Nga ở Mao Hà Công Lý Lý Nhân Hà Nam. Nguyện cho hương linh này cùng đằng đẳng chư vị hương linh các anh hùng chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn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 Bổn à, Sư à, Thích à, Ca Mâu Ni công phu công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về Quyền khắp phạm giới các chúng sinh Thầy đều thế nhập vô sinh nhận Nguyện tiêu ba chương sành phiền não Nguyện đường trí tuệ thật sáng người Nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, Đời đời thương hành Bồ Tát Đạo. Nguyện xin tinh độ cánh Tây Phương, Xén vàng chín phẩm làm cha mẹ, Hoa nở Tây Phật ngộ vô sinh, Bồ Tát bất thoái làm bản lữ, nguyện đem công đức tu hành này tràn dài mười phương khắp tất cả hên thấy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác từ quy y phật ơi nguyện cho chúng à, sinh ơi à, hiểu thâu à, đạo lớn ơi phát tâm vô thường từ sinh ơi à, thâm à, nhập kinh à, tạng ơi trí tuệ như biển từ quý ơi tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi à, quản ly à, đại à, chúng ơi tất cả không ngại giờ này giờ này thầy khóa sám hối đã